Xuân 68, Sự thú nhận của Mỹ Ngụy và bình luận của phương Tây, siêu tầm và biên soạn Đoàn Thanh Huyền, giọng đọc Hải Như. Hai mươi năm đã trôi qua, một khoảng thời gian chưa phải là dài nhưng cũng đủ cho chúng ta cảm nhận được sâu sắc hơn cái giá trị và những âm thanh kỳ diệu của mùa xuân lịch sử 1968. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 68 của quân và dân ta trên toàn chiến trường miền Nam là một trong những thất bại đau đớn của Mỹ ngụy. Ảnh hưởng to lớn và lâu dài của nó đã làm cho giới quan chức cao cấp Mỹ ngụy phải điên đầu. Cũng chỉ vì sự kiện ấy mà Tổng thống Mỹ Johnson phải từ chức – Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ McNamara phải tự rút lui. Tổng chỉ huy quân đội Mỹ ở miền Nam Westmoreland phải về vườn. Trước khi chết, Tổng thống Mỹ Johnson đã để lại những lời thú nhận rất bi thảm trong hồi ký của mình. Kết thúc năm 1968 sau nhiều năm điều hành cuộc chiến tranh gây cấn nhất ở Việt Nam. Tôi thực sự không tin mình còn sống được nếu ở Nhà Trắng tiếp thêm một nhiệm kỳ Tổng thống nữa vì tình hình đen tối của chúng ta ở Việt Nam làm cho tôi căng thẳng. Suốt 1966 ngày đêm, ít khi tôi được nghỉ trước 2 giờ sáng. Để có những thắng lợi to lớn trong chiến dịch Huế Xuân 1968, đó là cả một quá trình chuẩn bị công phu về mọi mặt. Chính công cuộc chuẩn bị bí mật, bất ngờ, khẩn trương của ta là một đòn chắc thắng làm cho Mỹ Ngụy phải ngạc nhiên và thú nhận. Việc chuẩn bị với quy mô vĩ đại như vậy – nhưng không ai thực sự tin rằng đối phương sẽ cố gắng thực hiện một cuộc tấn công với quy mô mà các tài liệu thu được đã cho biết. Peter Aruer, nước Mỹ và Đông Dương từ Roosevelt đến Nixon. Smith, một sĩ quan lục quân Mỹ đã thừa nhận từ tháng 10 năm 1967, đối phương chuẩn bị đánh Huế. Những khu vực đối phương chuẩn bị, lực lượng ta đều không biết. Một tác giả Mỹ đã nhận xét, trong tháng 7 năm 1967, những người chỉ huy của Việt Cộng miền Nam đã được thông báo chuẩn bị cho cuộc tấn công. Mặc dù hầu hết không biết khi nào nó sẽ diễn ra cho tới giờ phút cuối cùng, những công tác về tình báo, huấn luyện, hậu cần vô cùng phức tạp đã được tiến hành trong những tháng tiếp theo. Cùng thời gian đó, Việt Cộng đã cố gắng rất lớn để xây dựng những cơ sở cần thiết chuẩn bị cho cuộc nổi dậy đồng loạt trong các thành phố, nơi mà các tổ chức của họ vẫn còn tương đối yếu so với các vùng nông thôn khi cuộc tiến công nổi dậy nổ ra. Trước những thất bại thảm hại, Mỹ Ngụy phải thú nhận sai lầm khi nhận định tình hình cuối năm 1967. Chính quyền Johnson đã vội vàng giải thích thời gian tạm lắng của năm 1967 là bằng chứng cho thấy các lực lượng đồng minh hầu như triệt bỏ được khả năng của đối phương chuẩn bị cho các hoạt động của các đơn vị cỡ lớn. Thực ra, sự tạm lắng trong các hoạt động chủ động của Cộng sản chỉ đơn giản là đối phương đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công với quy mô lớn hơn. Cuộc tấn công bắt đầu lúc dạng sáng ngày 31 tháng 1 năm 1968. Đến 8 giờ cùng ngày, lá cờ của mặt trận Liên minh đã tung bay trên đỉnh cột cờ Phú Văn Lâu. Mỹ Ngụy đã phải thú nhận rằng địch làm chủ tình hình thị xã Huế ngay trong đêm mùng 1. Trong ngày mùng 2, họ đã di chuyển trong thành phố như chỗ không người. Tới sáng mùng 2 Tết, tại phía tả ngạn sông Hương, địch trà trộn nhiều vào khu phố và kiểm soát được đại nội, chợ Đông Ba, cửa Thượng Tứ, cửa Tránh Tây, cửa An Hòa. Tại hữu ngạn sông Hương, một cánh quân khác của địch phối hợp với thành đội Huế cũng làm chủ tình hình khá dễ dàng. Địch tràn ngập vào các khu dân chúng và bao vây cô lập các cứ điểm quân sự của ta. Tuy nhiên, địch đã thành công chiếm tất cả các cơ quan hành chính, trong đó có cả tòa hành chính tỉnh Thừa Thiên, khu đại học, vân vân. Hãng AP đưa tin, ngày 2 tháng 2 năm 1968, thành phố hoàn toàn rối ren, Việt Cộng kiểm soát hầu hết thành phố. Hình như cần phải có nhiều quân tiếp viện cho Huế, máy bay lên thẳng và máy bay chiến đấu bay nhằng nhịt trên trời. Hãng AFP ngày 7 tháng 2 đưa tin, sau một đêm đánh nhau, Việt Cộng đã kiểm soát 90% quần chúng nhân dân thành phố Huế. Ngay từ sáng hôm sau, bộ máy hoạt động và cổ động chính trị của mặt trận dân tộc giải phóng đã bắt tay vào việc. Rõ ràng, họ có một tổ chức mạnh mẽ trong thành phố này vì họ có thể huy động rất nhiều người tự nguyện làm việc cho họ. Cuộc chiến đang diễn ra ở thành phố Huế dưới con mắt của báo chí phương Tây là ảm đạm và nguy hiểm đối với Mỹ Ngụy. Ngụy quyền phải thú nhận tình hình ở Huế rằng các khu phố dân sự bỏ ngỏ cho địch thao túng để chúng dấy lên những hoạt động chính trị trong suốt thời gian chiếm đóng. Việt Cộng tự do đi lại trong các khu phố trong 3 ngày liền từ mùng 2 đến mùng 4 Tết không bị một phản ứng cụ thể nào từ phía ta. Hãng AFP ngày mùng 10 tháng 2 năm 68 Kể từ ngày 31 tháng 1 năm 1968, khi bắt đầu cuộc tấn công Huế, mọi việc tiếp tế chỉ đều được tiến hành bằng tàu chạy trên sông Hương – trong các trận đánh hàng nghìn quân nhân Mỹ ngụy đã bị giết. Quân Mỹ và quân chính phủ phải chôn những người chết của họ bất cứ nơi nào và lúc nào có thể được. Còn lính dù Việt Nam thì chôn xác chết ngay trên trận địa. Hãng Reuters ngày 7 tháng 2 năm 68 nhận xét. Sau 5 ngày đánh nhau ác liệt, giành giật từng nhà, quân Cộng sản vẫn chiếm hơn nửa thành phố Huế và quân chính phủ tiến dần từng bước vất vả. Các nhà quân sự ở đây cảm thấy rằng Điều đó chứng tỏ họ ra vào Huế bất cứ khi nào họ muốn. Cho đến nay không có dấu hiệu nào tỏ ra là họ có ý định rút lui. Đối với lính ngụy, cuộc chiến trong thành phố Huế thật là khủng khiếp. Ở đâu chúng cũng vấp phải sự kháng cự mãnh liệt, tinh thần chiến đấu dũng cảm vô song của nhân dân Huế với thế trận liên hoàn của chiến tranh nhân dân. Chúng phải thốt lên rằng, trận đánh thật đáng sợ, không có trận tuyến, đâu cũng có những tay du kích, những quả rocket nổ qua bụi rậm giết chết mấy người một lúc. Hốt Đinh, Trung úy Phó Cố vấn Tiểu đoàn Nhảy Dù Ngụy đã cay đắng thú nhận rằng chúng tôi mất một đại đội khi mới vào thành phố với khoảng 200 lính chết và bị thương. Tiểu đoàn Nhảy Dù số 7 là đơn vị lớn đầu tiên vào thành phố kể từ khi Huế nằm hoàn toàn trong tay Cộng sản. Cần 13 máy bay vận tải chở họ đến đây và bây giờ chỉ cần một chiếc thuyền chở họ ra khỏi nơi này. Tiểu đoàn này có 500 người họ đã bị chết, bị thương 3 phần tư. 4 trong 5 đại đội trưởng đã bị chết trong ngày đầu tiên của cuộc tấn công. Cotty, trung úy, lính thủy đánh bộ Mỹ đã sống qua những ngày khủng khiếp nhất trong cuộc chiến đấu ác liệt ở Huế. Phải nói lên tình hình khốn quẫn bi đát của chúng rằng, họ đuổi theo chúng tôi, tôi phải sống bằng nước lã và chuối, nhưng Mỹ ngụy càng thua đau càng cay cú. Chúng đã mở những cuộc phản kích điên cuồng để chiếm lại Huế, nhưng chúng chỉ chuốc thêm những thất bại nặng nề. Hãng AFP đã đưa tin về cuộc phản kích ngày 14 tháng 2. Đây là một trận đánh mà lính Mỹ chết nhiều nhất trong các trận đánh ở Huế từ trước đến nay. Ngày 15 tháng 2, hãng Reuters đưa tin lính thủy đánh bộ Mỹ đã bị quân cố thủ trong thành Huế làm cho thất bại nặng nề. Trước đây, quân Nam Việt Nam thất bại không thể đánh bật được quân Cộng sản ra khỏi thành phố Huế. Từ Đà Nẵng, người ta cho biết một tiểu đoàn lính thủy đánh bộ Mỹ dùng xe tăng lội nước mở cuộc tấn công vào Huế đầu tuần này đã bị các tay súng máy Cộng sản làm cho thương vong nặng nề. Cùng ngày, hãng UPI nhận xét, trong 3 ngày, chúng ta chỉ tiến được 15 mét và đêm ngày 15 tháng 2, lính thủy đánh bộ Mỹ đã phải bỏ cuộc phản công để tránh thương vong. 3.200 lính Mỹ và Nam Việt Nam bị mệt nhoài đang có những tiến bộ rất chậm chạp, chống lại quân Cộng sản đang cố thủ trong thành Huế. Avin Webb, phóng viên hãng UPI, mùng 10 tháng 2 lại đưa tin về cuộc phản kích. 12 giờ trưa, quân đồng minh giải từ đông sang tây cái thành này thành một phòng tuyến gồm lính thủy đánh bộ Mỹ ở bên trái, quân Nam Việt Nam thuộc tiểu đoàn Hắc Báo ở giữa và hai tiểu đoàn lính thủy đánh bộ ở bên phải. Về lý thuyết mà nói thì họ một chúng tôi bốn nhưng họ vẫn nắm được tay lái của diễn biến trận đánh. Sau 4 ngày chiến đấu, quân đồng minh chỉ tiến được 180 mét. Giờ phút này lính thủy đánh bộ không thể di dịch được. Chúng tôi chả biết tin gì về tiểu đoàn tinh nhuệ Nam Việt Nam Hắc Báo mà người ta nói đang tiến công tường phía đông của thành nội, cũng như hai tiểu đoàn lính thủy đánh bộ Nam Việt Nam ở sườn phía tây của mặt trận dài một dặm rưỡi này nhưng chúng tôi hiểu được là hầu như không có sự tiến bộ nào cả kể từ ba hôm nay. Lá cờ Việt Cộng vẫn bay ngạo nghễ trên cổng chính phía nam thành Huế. Hãng UPI ngày 10 tháng 2 đưa tin, lính Mỹ nhìn lá cờ của Việt Cộng đang bay phấp phới trên cột cờ chính của thành phố và cũng mong muốn trao cờ sao và vạch ở đó. Lính thủy đánh bộ Mỹ đã dùng một lá cờ nhỏ, cột lá cờ vào một cành cây cong vặt trụi lá để cắm vào chiếc ghế gỗ đã bị bom đạn chọc thủng ở chỗ ngồi và một cái móc giữ cho khỏi đung đưa. Hãng AFP 15 tháng 2 nhận xét rằng Đến nay, Việt Cộng vẫn giữ vững được những cứ điểm dọc thành phía nam của thành phố bất chấp những cố gắng đánh bật họ ra. Cờ Việt Cộng vẫn phấp phới bay trên thành phố Huế. Hãng UPI ngày 17 tháng 2 đưa tin lính thủy đánh bộ bị Việt Cộng chặn đường, nhích rất chậm chạp tới bờ phía nam thành Huế. Trong ngày thứ 18, các trận chiến đấu diễn ra ác liệt nhất. Việt Cộng từ các chỗ đổ nát và tường thành cổ kính bắn ra, bất chấp cả các trận mưa bom ác liệt. Thật sự Việt Cộng vẫn kiểm soát chặt thành phố Huế. Ngày 21 tháng 2, đài BBC nhận xét. Hôm qua, một tiểu đoàn lính thủy đánh bộ Mỹ mất một nửa quân số, chết 50, bị thương 250. Tình hình Huế nguy ngập cho phía Mỹ. Robert Westmoreland, Tư lệnh quân Mỹ vùng một chiến thuật đã buồn bã thú nhận. Thành phố Huế đang có đánh nhau, quân Cộng sản đang gây khó khăn vô cùng nguy hiểm cho Mỹ. Tôi muốn đưa số quân mới vào thành, nhưng đưa được họ vào là cả một vấn đề. Tôi nghĩ rằng số lính đó đã kiệt sức. Lính thủy đánh bộ cần tiếp viện, nhưng việc chuyển quân nhanh đến Huế gặp khó khăn và rất nguy hiểm. Máy bay lên thẳng đã xuất trận 446 lượt chiếc ở Huế, đã có 60 chiếc bị bắn hỏng. Trong khi đó, quân Cộng sản vẫn kiểm soát được khu thành. Họ có công sự bố phòng mà các lực lượng đồng minh không đủ khả năng chiếm lại được vị trí chủ chốt dọc thành. Phóng viên tờ Tấm Gương hàng ngày Anh đi theo lính thủy đánh bộ Mỹ trong những cuộc chiến đấu ác liệt này đã viết rất bi thảm về tình trạng bi đát của Mỹ ngụy. Sau khi sống đến trận chiến đấu cuối tuần ngày 20 tháng 2, đẫm máu nhất trong 21 ngày đánh nhau ở thành phố này – tôi đã hiểu rõ đây là cái địa ngục của cuộc viễn trinh đẫm máu của Mỹ ở Việt Nam. Mỹ Ngụy đã phải cay đắng thừa nhận rằng cuộc tấn công của Việt Cộng ở Huế được coi như một cuộc tấn công nặng nề nhất, ngoài sức tưởng tượng nhất nên đã gây ra nhiều xúc động làm cho các chính quyền địa phương càng dao động mãnh liệt. Hãng Reuters ngày 20 tháng 2 viết Chế độ Sài Gòn đang nằm chờ chết. Từ khi có cuộc tấn công hồi Tết của Việt Cộng, Chính quyền Sài Gòn luôn luôn lung lay, đã bị tan vỡ ở tất cả mọi nơi. Ngày nay ở Nam Việt Nam không có một chính phủ có hiệu lực. Ngày 27 tháng 2, Reuters lại nhận xét. Mặc dù tỉnh trưởng Thừa Thiên có tổ chức lại và động viên đám công chức địa phương vẫn chỉ có 150 công chức trong số 3.000 người đến làm việc. Hồ sơ tài liệu, cái xương sống của công tác chính quyền thì không còn gì. Tờ Washington Post ngày 26 tháng 2 viết chưa bao giờ rõ như lúc này là kẻ địch có thể đánh ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào mà họ muốn. Tết 68 chứng tỏ rằng kẻ địch không chỉ có thể lựa chọn chiến trường của họ tại những khu rừng rậm rạp mà máy bay Mỹ không phát huy được tác dụng, mà họ còn có thể chọn cả thành phố làm trận địa. Với những chiến công vang dội của quân và dân Huế, một tác giả Mỹ viết Cố đô Huế là thành phố duy nhất mà người Cộng sản đã giữ tương đối lâu dài, đủ để bắt đầu thay đổi hệ thống xã hội chính trị. Đối với người Việt Nam, Huế là trái tim của người Việt Nam, giống Tokyo trái tim Nhật Bản. Huế còn là nơi ghi sâu tội ác kẻ thù đối với nhân dân Huế, đối với những di sản văn hóa của dân tộc. Bom đạn kẻ thù đã tàn phá hầu hết những công trình kiến trúc quý giá, những lăng tẩm, đền đài, cung điện là những di sản kiệt tác của cha ông ta để lại. Mặc dù kẻ thù tìm mọi cách che giấu, bưng bít xuyên tạc sự thật, nhưng sự thật và chính nghĩa bao giờ cũng có sức mạnh. Tờ Thế giới ngày 13 tháng 2, dưới đầu đề Một thành phố bị hạ sát đã vạch trần tội ác Mỹ ngụy. Nếu Việt Nam cần có một tượng trưng, nó đã ở ngay đó là Huế. Huế sẽ ở lại như một gác của Việt Nam. Bom đạn Mỹ tàn sát Huế không một cây dừa, không một cây ổi, cây xoài, cây lựu nào là không trúng đạn. Không một chiếc ghế dài nào ở công viên là không bị bắn gãy. Không một cột điện nào là không bị bom đạn làm cho oằn oèo, xiên vẹo. Không một ngôi nhà nào là không bị tàn phá hoặc hư hại nặng. Các hãng tin phương Tây còn để lộ ra rằng Mỹ ngụy đã sử dụng một khối lượng bom đạn, đại bác rất lớn để bắn phá thành phố cho đến khi nát vụn trong cuộc phản công chiếm lại Huế chính quyền ngụy cũng phải thú nhận những hành động tàn bạo của chúng khi đánh chiếm thành phố Huế. Mở đầu trận đánh vào nội thành, lực lượng liên quân Việt-Mỹ đã quyết tâm thanh toán địch bằng mọi giá. Các khu trục cơ của thủy quân lục chiến Hoa Kỳ từng đợt đến oanh tạc vào thành nội trong hai ngày liên tiếp. Phi cơ ném bom vào các bức tường kiên cố. Các loại bom dùng là napalm, hỏa tiễn 6 phân 8 và bom hơi cay, bom 250, 500, 750 bảng Anh các tòa nhà tan thành mảnh vụn, những vầng lửa bùng lên trên thành phố. Trước những cảnh đổ nát của Huế, hãng Reuters nhận xét Huế đối với Việt Nam cũng như La Mã đối với Ý, Tokyo đối với Nhật Bản. Những trận ném bom bắn phá từng nhà của không quân Mỹ và Nam Việt Nam đang để lại những vết sẹo không thể hàn gắn được. 20 năm đã trôi qua, 1968-1988, khoảng thời gian làm cho con người quên đi những gì không đáng nhớ, nhưng cũng chính thời gian đã làm cho chúng ta cảm nhận được sâu sắc hơn, đầy đủ hơn, giá trị hơn những biến cố lịch sử. Cuộc tiến công Tết Mậu Thân năm 1968 là một trong những sự kiện lịch sử như vậy. Trong những năm 70-80 của thế kỷ này, khi chiến tranh thế giới là vũ khí nguyên tử thì vẫn có nhiều nhà khoa học trở lại nghiên cứu đánh giá một cách đầy đủ, đúng đắn những giá trị của cuộc tiến công Tết Mậu Thân năm 68. Cuộc tiến công 68 là một tiếng vang lớn đang để lại trong ký ức những quan chức cao cấp Mỹ ngụy và các nhà khoa học một dấu ấn không thể phai mờ. Trong tác phẩm Giải phẫu một cuộc chiến tranh của Gabriel Kolko đã đánh giá cuộc tấn công Tết năm 68 rằng Tiến công Tết là một sự kiện quan trọng nhất và phức tạp nhất của chiến tranh Việt Nam. Nó xảy ra như một cú sốc đối với Mỹ, tuy đầu tháng 12 năm 1967, Mỹ đã phong phanh biết có một cuộc chiến tranh tổng lực về sau Johnson thú nhận đã không đoán được quy mô của cuộc tấn công. Tài liệu của Lầu Năm Góc thì thừa nhận cuộc tiến công sẽ xảy ra bất ngờ. Thắng lợi của một số nhỏ binh sĩ cách mạng chống lại số lớn quân đội Mỹ và quân đội Việt Nam Cộng Hòa, làm nổi lên những nghi ngờ về khả năng chiến đấu của Mỹ. Đến ngày 10 tháng 12, CIA ước tính rằng cách mạng sẽ đạt được những mục tiêu tâm lý chính trị và quân sự chính của họ và đã giành quyền kiểm soát những vùng nông thôn mới rộng lớn, phá tan hệ thống quân sự, kinh tế và chính trị của Việt Nam Cộng Hòa. Tiến công Tết cũng cho thấy rõ rằng Mỹ đang rơi vào thế phòng ngự, tuy rằng không ai trong chính phủ dám thừa nhận sự thất bại. Nhà Trắng đưa ra hai cố gắng để tranh thủ thời gian, một là tiếp tục cuộc chiến tranh với mức chiến đấu hỏa lực cao mà các lực lượng Mỹ có thể làm được, tuy biết rõ sự bất lực của họ trong việc thay đổi tình hình quân sự để rút ngắn chiến tranh hai là bắt đầu chuyển cuộc chiến tranh cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa, một việc làm vô ích như Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ nói năm 1969. Don Obedoffer, một nhà nghiên cứu, trong tác phẩm về một trận đánh và hậu quả chính trị của nó đã nhận xét rằng đây là lịch sử, một trong những sự kiện lớn của thời đại chúng ta và nó đã diễn ra như thế nào. Đây là chuyện về một trong những bước ngoặt lịch sử vào thời điểm mà loài người và các dân tộc đã hướng về những quan điểm mới và những trào lưu mới. Kể lại những hoạt động quân sự mà không nói đến những hậu quả chính trị của nó, hay kể đến lại hoạt động chính trị mà không nói đến những yếu tố biến động của việc đụng độ quân sự là chỉ biết được một nửa lịch sử cuộc tiến công Tết Mậu Thân. Trong lịch sử này, ý nghĩa của mối tương quan giữa các sự vật, ý niệm về mối liên hệ và không liên hệ về không gian và thời gian cũng cần thiết như ý nghĩa của một tấm bi kịch. Cuộc tấn công Tết của các lực lượng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1968 là đỉnh cao nhất của hoạt động quân sự trong cuộc chiến tranh thứ hai ở Đông Dương và chắc hẳn là trận duy nhất trong cuộc chiến tranh đó mà người ta sẽ nhớ lâu. Kế hoạch tác chiến của một cuộc tấn công bất ngờ cùng một lúc vào hầu hết các thành phố to nhỏ và các căn cứ quân sự lớn ở miền Nam Việt Nam là rất táo bạo trong nhận thức và đã được thực hiện một cách khiến mọi người phải sừng sốt. Tác động trở lại của nó cũng không kém phần giang dội. Khi đánh giá về những thất bại của Mỹ ngụy trong Tết Mậu Thân năm 68, Wilfred Burchett đã viết Cuộc tấn công dịp Tết ấy là một trong những chiến công lớn nhất trong lịch sử nghệ thuật chiến tranh. Trước hết, nó đã có công làm xẹp lòng tự phụ của các tướng lĩnh Mỹ, nhất là của Tổng tư lệnh Mỹ và Sài Gòn, tướng William Westmoreland. Nó chứng tỏ, cũng như các tướng Mỹ khác, họ chỉ là những tay nghiệp dư vụng về, hoàn toàn lỗi thời trên chiến trường. Các cơ quan tình báo của họ kém cỏi một cách đáng buồn. Những máy móc dò tìm của họ vẫn hoanh hoang khoe là cực kỳ tinh xảo, đã tỏ ra hoàn toàn bất lực. Họ không nắm bắt được cuộc di chuyển và tập trung hàng vạn hàng vạn binh lính xung quanh các căn cứ. Một cuộc tấn công có tầm cỡ như vậy đã xảy ra được là một trong những cái tát nhục nhã nhất dành cho kỹ thuật quân sự và các cơ quan tình báo Mỹ. Tháng 1 năm 1983, tại Trung tâm Quốc tế các học giả, Woodrow Wilson đã tổ chức hội thảo khoa học nhân dịp kỷ niệm lần thứ 10 ngày ký Hiệp định Hòa bình Paris và 15 năm cuộc tiến công Mậu Thân. Hơn 50 nhà sử học, nhà phân tích nổi tiếng của Mỹ về chiến tranh Việt Nam đã tham gia hội thảo. Cuộc hội thảo có hai mục đích việc chỉ đạo và tiến hành chiến tranh, những bài học của cuộc chiến tranh Việt Nam từ 1964-1973. Các báo cáo đã được in thành sách với nhan đề Việt Nam thiên lịch sử. Trong đó các nhà nghiên cứu đánh giá về Tết 1968 và những tác động chiến lược như sau. Sự sửng sốt về cuộc chiến tranh Tết Mậu Thân của Cộng sản tháng 1 năm 68 đã làm tiêu tan cái vẻ bề ngoài của chính sách quốc gia sau Tết, những quyết định ở Washington mà người ta cố lẩn tránh trong các năm qua nay không thể lẩn tránh được nữa. Giới quân sự cao cấp đã làm cho Tổng thống thấy rõ rằng cái giá về sinh lực của Mỹ để chống đỡ cho cuộc chiến và để dự phòng cho các trường hợp bất ngờ ở một nơi nào đó hiện đã tới mức không chịu nổi nếu không động viên quân chủ bị. Thực tại chính trị ở Washington hồi đó gần giống miền Nam Việt Nam đã trở nên không chấp nhận được đối với những người lãnh đạo dư luận trong nước Mỹ Cuộc tiến công Tết cho thấy ngay dù có đạt chút nào mục tiêu của Johnson thì cũng còn rất xa vời. Còn phải dốc nhiều sức và của vào chiến tranh Việt Nam. Toàn bộ tính chất và chiến lược của chiến tranh phải thay đổi. Nhiều nhà chính trị Mỹ thấy rằng cái giá định trả cho cuộc chiến tranh đã cao tới mức không chấp nhận nổi và mục tiêu một Nam Việt Nam không cộng sản chẳng bỏ bèn gì. Con đường chấm dứt chiến tranh hiện ra rõ ràng sự phát triển của chính phủ Sài Gòn cộng với vũ khí Mỹ có thể quay trở lại mục đích ban đầu của Johnson ngăn cho chính phủ của Sài Gòn khỏi thất bại. Tháng 3 năm 1968 là bước ngoặt trong chính sách của Mỹ đối với Việt Nam. Mục tiêu của Tổng thống ở Việt Nam như cũ, sau nhiều năm xa lầy và đau khổ, người ta triển khai lại chiến lược để đạt lấy mục tiêu ấy với cái giá chấp nhận được của công chúng Hoa Kỳ. Phương thức là quân Mỹ làm lá chắn, đằng sau lá chắn là quân đội Sài Gòn. Kết quả cuối cùng của chính sách tháng 3 năm 68, hạn chế tăng quân Mỹ và đẩy nhanh cố gắng của quân đội Sài Gòn là hai cánh đối diện của một đồng tiền để quay lại mục tiêu, cái giá ít nhất. Gabriel Coco đã khẳng định xu thế thắng lợi của cách mạng qua những ảnh hưởng vang dội của cuộc tiến công Tết 68. Tết là ngưỡng cửa trong sự phát triển của chiến tranh, là điểm ngoặt lớn đảm bảo rằng cách mạng không thể đánh bại. Tất cả những lĩnh vực xã hội kinh tế tổ chức và con người đang diễn biến nhanh chóng, ngày càng có ý nghĩa đối với kết quả cuối cùng của cuộc chiến tranh. Và dù cho lúc đó có vẻ còn mập mờ như thế nào, nhưng rõ ràng vào cuối năm 68, chúng tỏ ra là quyết định. Sự thú nhận thất bại của Mỹ Ngụy cũng chính là sự thừa nhận những thắng lợi oanh liệt của quân và dân Huế. Với 25 ngày đêm tấn công nổi dậy anh dũng kiên cường, quân dân Huế đã viết tiếp trang sử hào hùng của dân tộc